Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2021, tức ngày 22 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày canh tuất, tháng giáp ngọ, năm tân sửu. Con giáp xung ngày canh tuất hôm nay là giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất. Con giáp xung tháng giáp ngọ là mậu tý, nhâm tý, canh dần. 1. Tử vi tuổi tý. Thương quan giáng họa, người tuổi tý sẽ phải va vấp khá nhiều và khó có thể đạt được thành công như mong muốn, Đặc biệt, người làm ăn cần cẩn thận trong lĩnh vực thu chi, nếu không dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc. Người làm công ăn lương, bạn có thể cảm thấy thất vọng, thậm chí muốn bỏ cuộc khi đối mặt với đủ loại rắc rối. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống và nó sẽ giúp bạn ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng không mấy yên ấm. Có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu nên đôi bên thường hay bất đồng ý kiến với nhau, hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi Sửu. Chính ấn cho thấy người tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến trong ngày hôm nay. Sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn đã chinh phục được lòng tin của lãnh đạo. Hẳn cấp trên muốn trao cho bạn những cơ hội để thể hiện bản thân nhiều hơn. Khi đứng trước những cơ hội như vậy, bạn hãy tự tin nắm bắt, đừng nhường cho bất cứ ai khác tiềm năng của bạn vẫn chưa được bộc lộ hết, vì vậy đừng vội hài lòng với thực tại, hãy đặt ra những đích đến tham vọng hơn. Bên cạnh đó, để phát triển nhanh chóng và bền vững, thổ vượng nhắc nhở con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Muốn bắt kịp sự phát triển của xã hội, bạn không thể cứ giữ mãi một quan điểm. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, Mộc Khắc Thổ khuyên người tuổi dần cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Bạn không nên quá chú tâm vào sở thích cá nhân hoặc sự nghiệp mà vô tình bỏ quên những người luôn chờ đợi bạn ở nhà, khiến tình cảm giữa các thành viên dần lạnh nhạt. Trong sự nghiệp, người tuổi này cũng không được lòng tập thể vì bản tính cao ngạo và cố chấp, không chịu nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Dù có chấp nhận ý kiến của người khác hay không thì bạn cũng nên dành thái độ tôn trọng với người có ý định giúp đỡ mình. Nếu có việc cần xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh đi theo những hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần. Xuất hành theo hai hướng này sẽ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Nhị hợp tác động khiến người tuổi mão trở nên rất sĩ diện. Bản mệnh không muốn muốn nghe bất cứ ý kiến trái chiều nào và thậm chí dù sai cũng không chịu nhận lỗi, Điều này khiến mọi người cảm thấy bạn khá nóng nảy và tránh hợp tác với bạn. Tuy nhiên, với người làm ăn thì hôm nay là một ngày khá thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ hợp tác. Bản mệnh có thể tìm được những đối tác tiềm năng, có ích cho sự phát triển tương lai, vì vậy hãy tạo quan hệ với họ. Xem tử vi online 12 con giáp mộc khắc thổ cho thấy bản mệnh và con cái hoặc cha mẹ dễ có quan điểm bất đồng với nhau. Sự cách biệt thế hệ có thể khiến đôi bên có suy nghĩ trái ngược nhau, và điều cần làm lúc này là song phương cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn. Công việc của người tuổi thìn gặp nhiều trở ngại do chịu tác động xấu của cục diện tương xung. Sự nóng nảy, bốc đồng của bạn lại khiến cấp trên và đồng nghiệp ác cảm, cho dù bạn vốn có là một người giỏi giang và quyết tâm đi chăng nữa, nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư. Để tránh đưa ra những quyết định sai lầm, bạn hãy bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn. Thổ vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nếu cảm thấy không khỏe thì nên đi khám ngay, không nên chần chừ, do dự, khiến bệnh tiến triển nặng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Thiên quan gây rối, người tuổi tỵ phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh đến từ đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Có thể sẽ có kẻ cố tình muốn chơi xấu để hạ bệ bạn. Hãy đề phòng mọi người xung quanh và chớ lơ là trong công việc. Thời điểm này, bạn cũng chớ nên chủ động mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Cho dù đôi bên có những ý kiến không phù hợp với nhau thì bạn cũng nên bình tĩnh bày tỏ quan điểm, chớ để cuộc thảo luận trở thành cuộc tranh cãi hỏa sinh thổ, trong gia đình, con giáp này cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình và đôi bên sẽ thảo luận để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. Tam hợp phù trợ khiến người tuổi ngọ luôn rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Bản mệnh thường bắt tay vào công việc được giao ngay mà không hề chần chừ, do dự, Tuy nhiên, bạn cũng trở nên nóng vội quá mức nhé. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên hăng hái lúc đầu rồi về sau, khi gặp rắc rối lại thành ra chán nản, muốn bỏ dở, buông xuôi. Hòa sinh thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn trò chuyện mọi vấn đề trong cuộc sống với nhau. Đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, luôn nghĩ đến nhau, giờ tốt trong ngày 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. 8. Tử vi tuổi Mùi. Do chịu tác động của cục diện tương hình, người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh tự cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai, dù là bạn bè thân thiết, bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại nếu như quá nóng vội, không chịu suy nghĩ kỹ càng.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 bạn và người ấy luôn thấu hiểu và suy nghĩ cho nhau, nhờ vậy mà chuyện bất đồng ý kiến rất hiếm khi xuất hiện. Tuy nhiên, dù hiểu nhau đến mấy thì hai người cũng chưa quen hâm nóng tình cảm nhé. Bên cạnh đó, bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn của con, chứ không phải là một bề trên chỉ biết ra lệnh và chỉ bảo. Tỷ kiên cho thấy bạn sẽ gặp phải một vài rắc rối trong sự nghiệp đấy, khi mâu thuẫn với đồng nghiệp nổ ra, bạn cần hết sức bình tĩnh chứ chớ vội nóng nảy, khiến tình hình càng thêm căng thẳng, không giải quyết được việc gì. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu Nhờ có tam hội trợ giúp nên người tuổi dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Bản mệnh dễ tạo ấn tượng tốt cho mọi người, thậm chí ngay từ lần đầu gặp gỡ. Bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay.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 Trong gia đình, bạn tỏ ra là người khá nóng nảy, thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng coi việc người khác chiều theo ý mình là hiển nhiên. Trong gia đình, bạn tỏ ra là người khá nóng nảy, thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng coi việc người khác chiều theo ý mình là hiển nhiên. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, sửu, mùi.